Tháng trong hạ mùa an cư năm Bính Tý năm 1996, dịch giả kính ghi. Kinh Chim Sát Nghiệp Báo, Thiện Ác, Quyển Thượng Đời tùy tam tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch Phạn Văn ra Hán Văn, việc dịch thích thiện thông. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đứng nhất đến trí ở thành vương xá trong núi linh thú, dùng sức thần thông thể hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng câu hội diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính, từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, vén áo vai mặt, cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, đây có ở giữa chư đại chúng đây muốn có chỗ hỏi, thưa thỉnh Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn rủ lòng cho phép.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 thiện nghiệp khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt về 10 nghiệp thiện về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện có thể có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác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 tạp khí quả báo mọi thứ mọi khác như đức thế tôn đã rộng nói đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác phải nên nhớ nghĩ suy ngẫm quan quan sát nghiệp chủng được hiện cùng với ờ, những việc quả báo khổ vui là dữ trải qua trong đời hiện nay nhờ như tương xứng với ờ, nghiệp tập phiền não đang nhận đó là đó mệnh danh là khế hợp nếu chẳng tương xứng phải biết đó là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 sẵn chữ ý, chẳng được đem tất cả tướng của ba luân giao chung một lần, phải tùy theo nghiệp. Chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì giao riêng luân đó để chim cho đúng. là nữa nếu trong luân tướng chim lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân như vậy gọi là lòng không chí thành chẳng được kết hợp gọi là sai luống lại nữa chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất ờ, được nghiệp bất sát chẳng giết hay nghiệp thâu ờ, đạo trộm cướp ý trước chúa một ờ, xem nghiệp và bất sát nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được án nơi thân đó cũng gọi là chẳng được kết hợp là nữa nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ương nghiệp sát, không à, tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được thân đại ác. Đó cũng gọi là chẳng được thế hợp. Từ đó suy ra ừ, trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng à, tương ưng lại cũng à, như vậy, cần phải biết rõ.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 à, lại nên vận tâm lễ khắp mười phương tất cả pháp tạng lại nên vận tâm lễ khắp tất cả chư hiện thánh tăng trong khắp mười phương sau đó riêng xưng danh thêm và đảnh lễ ta để tạng bồ tát ma ha tát lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo một lòng ngưỡng bạch của mong mười phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối chẳng còn đòi lại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 tùy rồi nhất họ của họ Mạnh Lanh thì ta ờ, lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân phóng ánh ờ, tự quan khiến họ an ổn liền những nghi sợ hoặc hiện ờ, những thứ thần thông biến hóa hoặc là khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong những kiếp trước hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền về nói những giáo pháo thâm yếu ngay đó người ấy hướng về thừa nào tức ừ, được đức tin quyết định vững chắc hoặc lần lần chứng quả vị sa môn Là nữa nếu chúng sanh nào mặc dù chưa thấy ờ, hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hãy riêng tu học với lòng chí thành hiếu, khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm, khiến ờ, chúng sanh ấy mau được ờ, tiêu diệt các thứ chướng ngại, thiên ma ba tuần chẳng ra chẳng đến phá hoại cho đến tất cả những quỷ thần của 90 lâm thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu và năm món cái lần được nhẹ mỏng trong nỗi tu tập thiền định trí tuệ là đỡ nếu đời sau này các hạng à, chúng sanh tuy chẳng cầu tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất xuất yếu hãy gặp những thứ ờ, hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo rầu bức bách cũng nên cung kính lễ lại cúng dường tam bảo ăn năn tội ác đã tạo và thường phát nguyện trong tất cả thời trong tất cả chỗ xuyên lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng chí thành cũng sẽ mau thoát thoát các thứ suy não bỏ thân này rồi xin về chỗ lành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 chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm hệ có khả năng học sự học học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng à, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi trong những ngày à, còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc mặt và pháp y lập nguyện như trên tự thể mà thọ ba tụ luật nghi của giới bồ tát đó mệnh danh là được đầy đủ giới à, ba la đề mộc xoa của người xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, sau đó liền phải à, tìm tòi học hỏi à, luật tạng thanh văn và luật tạng à, kiết tập của Bồ Tát Thừa Thọ trì độc tụng quán xét tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi ghế chưa đầy 20 phải đo no trước hệ nguyện họ mười giới căn bản của Bồ Tát và họ những giới ờ, riêng của Sa Di hay ờ, Sa Di Ni liền phải ờ, gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ. Uhm, bậc đã xuất gia kỳ cụ vì này trước đã học đại thừa tâm do và họ đủ giới Sa Di mới họ thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi những như những um, phép tắc của một sa di hay sa di ni nếu chẳng thể gặp người nào như thế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 một là chí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là chí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên thành tựu dõng mãnh. Nếu chúng sinh nào tu học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo giả sự tác pháp, tưởng mình thọ giới chẳng gọi đất giới,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 Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được bận, cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ, thì trọn chẳng thể có sự cảm triệu chứng, thì trọn chẳng thể có sự cảm triệu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát, luân tướng thứ hai. Này thì nam tử, nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sa gác ba đời là phải khắc gỗ ra làm sáu luân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 tự tính thanh tịnh tâm của như lai tạng mà khởi nương nơi cảnh giới chân vòng hòa hợp của nhất thật tướng lấy đó làm gốc nghĩa là nương cảnh giới của nhất thật tướng chẳng có vô minh chẳng rõ nhất pháp chân giới nhất chân pháp giới nhận làm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng rồi phân chấp đắm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 hai mươi nghĩ được cứ quán là bị làm lộn hai mốt những gì đọc tụng là không làm lộn hai hai những gì đọc tụng là bị làm lộn hai ba những gì được tu chẳng bị sai lầm hai bốn những gì thấy nghe đều là tướng lành hai lăm có sự chứng gì đều là chân thật hai sáu có hầu những gì đều là sai lầm hai bảy những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành hai tám có chứng ngồi gì đều chẳng phải chính hai chín có kết quả gì là do tà thần giúp giữ ba mươi có giỏi điều gì là trí tà biện bác ba mốt biết chỗ huyền diệu chẳng phải rất người ba hai nên trước tập quán đường lối sáng suốt ba ba nên tập đường lối thiền định trước đó ba bốn xem chỗ được học không bị chướng ngại ba năm xem chỗ được học là điều thích nghi ba sáu xem chỗ được học chẳng phải thích nghi bảy xem rõ đường học là đã tu tập đời trước tám xem rõ đường học chẳng phải đời trước tu tập chín xem rõ chỗ đường học khéo tăng trưởng thêm bốn mươi xem chỗ đường học là phương tiện nhỏ bốn mốt xem chỗ đường học không sự tiến thú bốn hai quả gì mong cầu hiện tại chưa được bốn ba còn xuất gia thì sẽ được ra đi bốn bốn mong còn nghe pháp thì sẽ được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 Năm 2 còn tiên đạt thế gian sẽ được kết quả. Năm 3 xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ. Năm 4 xem chỗ học vấn ít đạt kết quả. Năm 5 tìm thầy tìm bạn được như ý muốn. Năm 6 tìm đệ tử được như ý. Năm 7 tìm cha mẹ được như ý muốn. Năm 8 cầu con trai con gái được như ý. Năm 9 tìm thê thiếp như ý. 60 tìm bạn đồng học được như ý muốn. 61 món, xem là những gì lo lự được hòa hợp. 62. Được người được xem tâm họ mang hờn giận. 63. Mong người là không giận sẽ được hoan hỷ. 64. Cầu sự hòa hợp được như ý muốn. 65. Công của người được xem thì hoan hỷ. 66. Người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ. 67. Người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. À, 68. Người được mời gọi sẽ được ờ, nhóm đến. 69. Người bị chê ghét được rời khỏi nhóm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 Bảy tám người đang được xem đã không còn thân. Bảy chín người mình trong gặp sẽ được gặp họ. Tám mươi những gì mình đang tìm được gặp lại. Tám mốt những gì cầu nghe sẽ được gọi lành. Tám hai những gì mong tìm thấy chẳng như ý. Tám ba xem chỗ bị nghi chính là đúng thật. Tám bốn xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật. Tám năm những người đang được xem chẳng còn hòa hợp. Tám sáu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 tai hại lớn 120 vua Tô Đức tai nạn loạn ly diệt một trăm hai mốt vua làm mát nước sắp à, bị phá hoại một trăm hai hai vua tu thiện à, nước được xây dựng lại một trăm hai ba xem chỗ dạo qua được hết các nạn một trăm hai bốn xem chỗ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn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 140 à, à, à, thấy nàng đang bị nhưng đã mau được thoát. một trăm bốn nàng đang bị lo mới được thoát một thấy nàng đang bị chuyện nhiều suy não một thấy nàng đang bị tin tấn sẽ thoát một thấy nàng đang bị biết mạng sắp chết một thấy bệnh đang mắc cha rất chẳng nên điều trị một thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá À, ờ, 147 thấy bệnh đau mắt hợp với vi nhân 148 thấy bệnh đau mắt có thể à, trị liệu 149 thấy bệnh đang mắc có có thể trị liệu 150 thấy bệnh đau mắt tinh thần là lành 151 thấy bệnh đau mắt phải à, khổ lâu dài 152 thấy bệnh đau mắt tự động sẽ lành 153 thấy bệnh đau mắt đến thầy khám mới trị nổi 154 thấy bệnh được chữa uh, là trị đúng pháp 155 uh, à, nương thuốc vàng được uống à, sẽ được hiệu lực 156 uh, à, Thế Bình đang mất được chữa lành hẳn 157 uh, thầy được tìm đến chẳng thầy trị liệu 158 uh, cách được trị liệu là chữa trị sai 159 uh, thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực 160 Thế Bình đang mất là mạng sắp chết đó là trong đường điều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 thanh vân bảy bỏ thân rồi sẽ trụ vào thường giữa duyên giá tám bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả một trăm tám chín bỏ thân rồi liền được vào bậc thượng thừa Này thiện nam tử Đó gọi là những gì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 như việc làm của những hạng hạ thầy tà đệ tử phương hạng rối loạn cho người nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh dầu cho chim sát nhưng chẳng tương xứng chỉ là sai lầm một cách hư lú mà thôi là nữa các hạng à, chúng sanh về đời sau này bất cứ việc gì được chiêm sát đến mà chẳng đạt được à, kết quả tốt lành việc cầu chẳng được nhiều sự à, lo âu lúc à, bị bức bách lo rầu sợ lo rầu sợ sệt phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta nếu luôn chí thành thì việc chiêm sát sẽ được tốt lành câu gì được nấy hiện đời lìa khỏi những sự suy buồn kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác hết quyển thượng nam mô kim cang tác đỏ bồ tát nam mô kim cang tác đỏ bồ tát Nam Mô Kim Cang tát Rõ Bồ Tát Om Dare Dare Bandare Soha Om Duru Duru Yaye Mukhe Soha Om Hulu Hulu Yaye Mukhe Soha Om Dare Dare Bandare Soha Con nguyện hồi hướng công đức mà con đã đọc quyển thượng kinh chim sát hồi hướng công đức mà con đã đọc quyển thượng kinh chim sát đến cho cha mẹ của con và đến cho cha mẹ của tất cả chúng sanh con còn nguyện cho cha mẹ của tất cả chúng sanh và cha mẹ của con được thân tâm thường an lạc và bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi cầu nguyện cho họ được sám hối nghiệp chướng được tiêu trừ nghiệp chướng được bỏ làm lành được giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Địa Tạng Bồ Tát ha ha ha, Buddha Bodhisattva.